Mọi người tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết thì ngày hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2022 tôi đang à, có mặt tại à, Nova World Phan Thiết để cập nhật cho mọi người những cái hình ảnh mới nhất tại siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết thì đây là cái vòng xoay mặt trời đang được à, chủ đầu tư Novaland lắp dựng vòng xoay mặt trời rất là cao ngay kế bên vòng xoay mặt trời là Marina Club nhà hàng Marina Club rồi kế à, bên là quảng trường biển Bikini Beach quảng trường biển này thì à, nó thuộc à, quần thể Bikini Beach trong 16 hecta với 1,2 km đường bờ biển đây thì khu vực đường bờ biển 1,2 km tại có phân Thiết này thì đã được hoàn thiện hiện tại thì chủ đầu tư Novaland cũng đang trong quá trình làm bên du thuyền rồi à, có một cái bãi đáp trực thăng ở bên dưới bãi biển Bikini Beach này luôn rồi còn những cái à, bar club ngay tại bãi biển các cái nhà hàng tại khu Bikini Beach này thì cũng đang được hoàn thiện à, để sớm đưa vào hoạt động những cái nhà hàng Âu Lạc, Brazil hoặc là nhà hàng theo phong cách của Hàn Quốc. Còn những cái tuyến shop house tại Bikini Beach thì đã được ờ, hoàn thiện và một số thì đã được ờ, khai thác đưa vào ờ, hoạt động từ đầu năm 2021 với những cái thương hiệu như Lotte rồi nhiều thương hiệu F&B còn ở phía sau vòng xoay mặt trời này thì chúng ta sẽ có một cái công viên giải trí Ocean Kingdom rộng 25 hectare Nova World Phan Thiết thì nổi bật với 200 à, tiền ít giải trí rồi uh, sức khỏe rồi uh, thể dục thể thao đây là mặt tiền đường Lạc Long Quân đi ngang qua Nova World Phan Thiết sát bờ biển à, đây là đoạn cuối của đại lộ dân vọng con đường à, rộng nhất tại Nova Văn Thiết cắt với à, đường Lạc Long Quân đường ven biển của tỉnh Bình Thuận còn ngay khúc mà giao cắt này thì là phân khu Santa Monica tại Nova Văn Thiết, Santa Monica này thì sắp house thiết kế theo phong cách của địa Trung Hải những căn sắp house này thì có giá bán từ trên 20 đến hơn 70 tỷ một con số khủng khiếp nhưng mà đã cháy hàng hiện tại thì không còn à, hàng chủ đầu tư Novaland đã bán hết với tiến độ thi công cũng rất là nhanh chỉ vòng trong vòng vài tháng thôi nhưng mà Nova uh, chủ đầu tư Novaland đã xây dựng khu San à, Santa Monica này đã lên uh, hình những cái căn sắp house thì sau này à, những các sắc hoa này là mặt tiền của đại lộ dân vọng và mặt tiền của đường à, Lạc Long Quân. Ở vị trí này cũng là gần Nova World Center với những cái khách sạn rồi nhà thi đấu arena bảy ngàn chỗ ngồi. Đó. Thì cũng là một cái điểm để có thể khai thác về thương mại rất là tốt. Ngay bên cạnh vòng xoay mặt trời là những cái nhà hàng F&B rồi đối diện những cái nhà hàng F&B thì có hơn 100 căn shop house ở khu Florida. Rồi bên trên ờ, những căn shop house thì có những cái ờ, giải ờ, biệt thự theo phong cách Tây Ban Nha và những cái giải biệt thự theo phong cách của bang Florida của nước Mỹ. Trước mặt mọi người là giải biệt thự bang phong cách của Tây Ban Nha, còn phía sau thì những cái giải biệt thự xa xa này mang phong cách của bang Florida nước Mỹ. Còn đây là công viên giải trí Ocean Kingdom theo phong cách à, cửa biển Caribe rộng đến 25 hecta thì hiện tại chủ đầu tư đang xây dựng những cái tiện ích bên trong công viên có thể thấy thì tiến độ thi công của chủ đầu tư Novaland rất là nhanh với cái nguồn lực tài chính mạnh mẽ cam kết rót vào Novago Phan Thiết lên đến 5 tỷ đô la và cái tốc độ bán hàng cũng cực nhanh vì thế cái tiến độ xây dựng tại Novago Phan Thiết luôn được đảm bảo và thường sẽ được uh, vượt tiến độ so với cam kết mà bàn giao cho khách hàng. Ở phía sau của công viên Ocean này thì là một cái resort riêng biệt của Novago Phan Thiết là Waikiki. Và phía sau Waikiki thì có sân golf 36 lỗ. 18 lỗ cho dân chuyên nghiệp và 18 lỗ cho khách du lịch. Đó. PCA Golf và Ocean Golf điểm à, tiện ích mà nổi bật nhất tại tiện là chính là sân gôn sân gôn này thì rộng đến à, có chiều dài lên đến 6 km nếu mà mọi người đi à, theo cái đường sân gôn đi đi một vòng để đến hết một sân gôn này thì phải mất hết một ngày đây là vòng quay mặt trời thì với cái tiến độ xây dựng như thế này còn với những cái căn biệt thự đã được bàn giao tại khu Florida và những căn shop house thì đã được đưa vào khai thác sử dụng. Thì Novago Phan Thiết khi hoàn thành thì dự kiến sẽ đón tới gần 3 triệu lượt khách du lịch mỗi năm khi du khách tới à, thành phố Phan Thiết bởi có tới gần 200 tiện ích để phục vụ cho việc à, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch, rồi sức khỏe, rồi à, thể thao. Vì thế Novo Văn Thiệt sẽ là một cái điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch à, khi du khách mà đặt chân tới à, Bình Thuận. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.